các cháu yên tâm hôm nay ờ, rất là nhiều quà cho nên các cháu cứ ờ, xếp hàng ờ, ban tổ chức sẽ phát đầy đủ nhé ban tổ chức chuẩn bị rất nhiều quà cho nên là các cháu yên tâm xếp và thành ba hàng đi cho nó nhanh nhé các cháu sẽ thành ba hàng alo ban tổ chức xin nhắc lại tất cả các ờ, cháu xếp làm ba hàng để phát cho nhanh hàng một lần phát một lần ba cháu luôn alo à, ban tổ chức bắt ờ, bắt đầu làm việc phát quà cho các cháu nha alo ờ, xin xin lỗi các phụ huynh đứng đứng xích ra bên ngoài cho các cháu xếp hàng à xin lỗi các phụ huynh kẹo mút ở trên cung trăng xuống lượt đó Thì, rồi bạn ở đây có bạn nào muốn ăn kẹo mút cung trăng không bạn nào muốn ăn kẹo mút chưa tay anh cụ xem nào nhưng trước tiên anh cụ có một câu đố cho các bạn các bạn có biết là anh cụ thường đi với ai không vậy các bạn có thấy chị hằng của anh cụ đâu vậy chúng ta cùng đếm một hai ba chị hằng ơi để chị hằng ra với chúng ta nha một hai ba chị hằng ơi lần nữa nè chị hằng chưa thấy nhạc lần nữa nè một là Tết Trung Thu đó chị Hằng à À, thì chị cội mời chị Hằng xuống đây chơi với các em nhân ngày Tết Trung Thu đúng không? Đúng rồi chị Hằng ơi Hôm nay em cho các bạn chơi một trò chơi rất là hay còn được thẹt em còn đem kẹo trên cung trăng xuống đây chị Hằng Wow, anh yeah. cội có kẹo ở chung cung trăng dành cho những bé dụ cho các bé chơi trò chơi gì nè em sẽ cho các bạn chơi trò chơi mũi đốt đầu tiên vì trên cung trăng nhiều mũi lắm nhà ơi à... trò chơi mũi đốt của anh Cụi có vui không nhở vui lắm chị hằng ơi vậy em bắt đầu luôn nha chị hằng rồi mời anh Cụi rồi ở đây các bạn có ai muốn chơi với anh Cụi không wow nhưng mà anh Cụi rất tiếc anh Cụi chỉ đem có chút xíu kẹo à nên anh cuội sẽ cần 10 bạn chị Hằng chọn chắc cuối 10 bạn đó nha chị Hằng rồi chị Hằng xuống anh cụi nha rồi nè các bé ở dưới giữ im lặng cho anh cụi nè để anh cụi chơi với các bạn ở trên này xíu nữa anh cụi sẽ phát quà cho tất cả các bạn chịu không à, anh cụi cảm ơn các bạn rồi các bạn ở trên đây sẵn sàng chưa sao bạn này cứ đi đâu vậy à, bạn ơi một nhóm ba người ba người đâu ba người đâu một nhóm ba xuống trời ơi cái anh này quá đáng thì đâu có chiều chổng không đâu mũi đó mũi đó đúng bạn nào không đứng dậy mũi đó mũi đó đốt ai không đứng một chân bạn nào không đứng một chân bắt nha em nha chị hà rồi mời hai bạn về chỗ rồi mấy bạn gọi chân xuống nè rồi mình còn mấy bạn hả chị hằng hai bốn năm hai bạn này một bạn ở đây đâu rồi ủa đây mời bạn lên rồi mũi đốt mũi đốt đốt bạn nào không bắt tay bạn bên cạnh bắt tay bắt tay mà bắt tay mà mắc gì ướm trời sao ôm người ta dữ vậy trời ơi trời sao bạn này thích ôm rồi đúng rồi rồi anh cuội cảm ơn tất cả các bạn các bạn đã chơi hay quá ở dưới cho các bạn ở trên này một tràng vỗ tay nào rồi anh cuội cho các bạn rồi rồi rồi các bạn ơi bây giờ mình ngồi xuống và để tay xuống nè để hai tay lên chân nè đúng rồi để để tay lên chân rồi chỉ hằng đếm một hai chơi trò chơi trước thì nhường cho các bạn chơi sau nha vui vẻ với chị Hạnh ờ, rồi rồi bình tĩnh bình tĩnh đừng manh động bình tĩnh các bạn ở dưới đợi anh cụi xíu nha thôi con con chơi rồi xíu nữa xuống cho các bạn chơi nha rồi mời bạn bạn nào chưa được chọn lần này sẽ được chọn lần sau nha rồi quá trời các bạn bác chỉnh nhạc ơi rồi từ từ để anh cụ giải thích trò chơi nha khi khi mà nhạc lên các bạn có thể nhảy mọi điều các bạn thích nhảy như thế thì các bạn phải đứng yên các bạn ví dụ các bạn đang nhảy như thế này thì các bạn phải đứng như thế này luôn được chưa được chưa cái được chưa các bạn hiểu chưa các bạn hiểu rồi bác ơi cho con một miếng nhạc đi rồi hết nhạc rồi bạn nào nhúc nhích đâu nào nhút nhất bạn nào nhút nhất thì bạn đó sẽ được mời đi về nha nhạc sợ ăn gian lắm này Cười ơi, mình làm tượng thì mình có được cười không cười nhỉ? Không chị Hằng ơi, làm tượng không được cười nha chị Hằng ơi, làm tượng không được cười nha Bạn nào cười anh cười bác luôn nha Bác Chỉnh Nhạc ơi, tăng độ khó với con nha Chị Hằng ơi, chị Hằng bắt giùm em với trời hai bạn này trời nhảy mà cũng nắm tay nữa nè alo alo alo con tên gì vậy con tên gì anh cụ hỏi con tên gì Ôi trời ơi, cái tụi này hay quá thiệt Nhạc ơi này hay quá anh Cụi không thể nào bắt được các bạn nữa luôn á Nhảy hồi nãy giờ có mệt chưa Mèo méo mèo mèo mèo Cụi ơi bạn kia dễ bạn không trả lời luôn Trời ơi Mệt chưa Áo cam ơi con đang nhảy điệu gì vậy Trời cười bạn cười khích khích khích trời ơi bạn tao tưởng bạn cười hả chị ạ à? thì mình có nên loại bạn không chị ạ à? thôi mình cho bạn thêm một lần nữa đi nhá cơ hội nữa đi chị ạ lần nữa đi nhá ôi trời trời ơi đó anh cũng rồi mời bạn về chỗ nè để quay nào mà chưa lên nha nhạc chưa lên nha rồi bạn bạn này về chỗ bạn này về chỗ ngồi xuống cho anh nè ngồi xuống cho các bạn ở đằng sau chúng ta còn thấy nữa chứ trật tự nha ừ các bạn ngồi xuống các bạn ngồi xuống cho anh cụi nào bạn nào bạn nào còn nhúc nhích con tên gì con tên là gì anh cụi hỏi con tên là gì con cười một cái được không cười một cái thôi cười đi cười đi anh kẹo anh à, lộn anh Rồi, cho kẹo bạn về chỗ hay quá bạn này hay quá đi chị hằng ơi ôi các bạn ở dưới đừng có lên dồn lên cho anh cuội nào các bạn ơi các bạn về chỗ nha được chưa được chưa các bạn có muốn nhảy nữa không bạn nào muốn nhảy nữa giơ tay lên bạn nào muốn nhảy nữa giơ tay danh cụi xem ở đây không ai muốn nhảy à ở đây ai muốn ăn kẹo giơ tay lên tranh cụi trời không phải nào muốn ăn kẹo luôn chị hằng ơi các bạn có muốn ăn kẹo không bạn nào muốn ăn kẹo giơ tay tranh cụi xem trời các bạn con, con có muốn ăn kẹo không à vậy hả rồi con muốn ăn kẹo con giơ tay lên trời ơi cho cục kẹo luôn cho cục kẹo luôn cảm ơn con mời con về chỗ nha rồi mời miếng nhạc nữa đi bác ơi gì hả ờ màn áo xanh này rất tiếc chia buồn với em trời ơi có bé nhỏ nữa nè chị hằng ơi bé nhỏ muốn nhảy hả rồi Ôi. mời bạn này về chỗ luôn tưởng mà quay qua quay lại gì nè <laughs> rồi các bạn có muốn chơi nữa không ạ à? các bạn ơi các bạn à không ai trả lời em luôn chị hằng ơi các bạn mình luyện tinh thần thép hay quá hay quá mình. rồi cảm ơn tất cả các bạn mời các bạn xếp thành một hàng cho anh nào trời trời rồi mời các bạn xếp thành một hàng ngang rồi tất cả các bạn kẹo của kẹo các bạn vẫn chưa tin là trò chơi hết luôn chị hằng ơi các bạn gì rồi mời bạn về chỗ các bạn ơi thiệt á ăn ăn Rồi, năng này nỉ chỗ luôn giúp chị Hà ăn cội năng nỉ các bạn luôn các bạn xếp hàng trên cội phát kẹo ăn cội năng nỉ năng nỉ bạn luôn á bạn ơi ra xếp hàng ăn cội chất kẹo bà ăn cội chất kẹo thiệt bạn ơi mình về mình đứng xếp hàng ngang cho ăn kẹo trên cội cho mình nha thiệt ăn cội đó thiệt á cội phát kẹo cho mình nha ăn cội phát kẹo thiệt Mời các bạn về xếp hàng một hàng ngang để nhận quà của anh Cụi Anh Cụi có kẹo thiệt Rồi mời bạn về chỗ luôn Rồi anh cảm ơn tất cả các bạn Anh sẽ rất quà cho tất cả các bạn Mời các bạn xả vai Thiệt lần này anh nói anh Cụi nói thiệt không có bắt bạn nào hết Thiệt Thề, thề anh Cụi thề luôn Anh Cụi thề luôn Anh Cụi phải làm sai mai Cụi lên cung trăng Anh Cụi à liệu ông Phan Trọng Anh trưởng ban quản trị chung cư Thái An 34 xin trân trọng kính mời ông Phan Trọng Anh lên có đôi lời phát biểu khai mạc đêm hội trăng rằm xin trân trọng kính mời tình nguyện viên đã đồng hành ủng hộ à, tạo nên một buổi một đêm hội trung thu thật là vui à, sôi động và sẽ là một đêm trung thu đáng nhớ của các em à, trong ngày hôm nay một lần nữa xin à, xin à, cảm ơn bạn lý và các mạnh thường quân ạ à.